Xin chào tất cả anh em Đặc biệt là những anh em nào mà đang làm cái cái nhé Thì cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Một cái bộ hột tài xỉu Thứ nhất là nó hoàn toàn không tan Để cho anh em đi chơi tài xỉu Anh em đi lắc tài xỉu Anh em không cần phải lo gì về cái tăng tích của nó cả Và rất là nhiều anh em họ gọi điện đến là Cái bộ hột tài xỉu này nó có tan hay không mà anh em Mà cái bộ hột này nó lại đi được theo ý muốn Đấy. Thì xin nói với anh em ở đây khi theo ý muốn của anh em đó chính là cái cách lắc hột tài xỉu đấy, hay là nói cách khác đấy là cái kỹ năng lắc tài xỉu của anh em đấy, bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang tí là tôi ra và tôi sẽ test cho anh em đấy, tất cả những cái tăng tích để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó hoàn toàn thanh chín nha đấy, thì cái ờ, bộ hột này khi mà anh em sử dụng anh em đi lắc này thì nó sẽ cho anh em cái tỷ lệ 7 đến 80 phần trăm anh em có thể là biết được tài hay là xỉu Đấy. thì uh, làm thế nào biết được anh em theo dõi cái video này thì anh em sẽ thấy được cái cách lắc mà anh em có thể ra điều khiển được cái hột này đi theo ý muốn của anh em nha Đấy, thì cái bộ hột này nó tên là bộ hột tài xỉu 2020 thì cái bộ hột 2020 này anh em nào đã sử dụng anh em đi lắc rồi thì anh em cũng đã biết nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đặc biệt là đi theo ý muốn của anh em 7 đến 80 phần trăm Đấy. chỉ bằng chỉ cần là anh em đến cơ sở anh em mua cái bộ hồn này thì à, anh em sẽ được hướng dẫn hay là anh em sẽ được uh, chia sẻ cái cách lắc giữ tài giữ xỉu à, hay là cái cách lắc mà điều khiển cái bộ hồn tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em tất cả cái tăng tích để cho anh em thấy được cái sự xanh chín của nó nhé. đầu tiên thử cho anh em chính là dọn đèn dọi đèn rất là trong đúng không anh em Đấy. thả nam châm à, thả nước muối nổi tôi đã thử cho anh em Đấy. nước muối đỡ đèn giúp cho anh em cái nam châm rất là xanh chín đúng không anh em đấy thì cái bộ hột này khi anh em anh em đi lắc tài xỉu này, thì anh em cũng sẽ là giữ được tài giữ được xỉu hay là anh em có thể là cho cái chén tài rồi chén xỉu chén tài rồi chén xỉu nói chung là cái bộ hột này đi cực kỳ đều cho anh em đi đều khoảng 90 phần trăm cho anh em đó thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em cái cách lắc giữ dài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì cách giữ tài giữ xỉu của nó cũng rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ lập tức chia sẻ cho anh em luôn cái cách lắc và hướng dẫn luôn cho anh em về cách lắc làm sao mà anh em đi đến những sân chơi tài xỉu hay là đến những cái ờ, bất cứ những cái sòng nào anh em đi chơi anh em sử dụng cách lắc đấy anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé đấy, bây giờ tôi sẽ giữ tài xỉu cho anh em cái này đang ở xỉu đúng không anh em xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em ba ba bốn 135 125 lại 135 226 đấy, cái này thì nó lên à, bão ngũ rồi đấy thì à, đấy chính là cái cách lắc giữ tài xỉu của cái bộ tài xỉu uh, à, 2020 này đấy thì khi mà anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó thì là tôi cũng đã vừa lắc thử cho anh em test thử cho anh em đó thì ờ, anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu nó đều là như vậy thôi đấy, thì bây giờ tôi cho cái bộ hột này nó chuyển đang tài chuyển xỉu đang xỉu cho lên tài Đấy, bây giờ đang tài không tôi cho cho xuống xỉu 126 Đấy. Dạ. đang xỉu cho lên tài Đó. đang xỉu cho lên tài giữ tài không thích tài xuống xỉu đó anh em thấy không bộ hột nó đi theo ý muốn của anh em lên đến 80 phần trăm cho anh em Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu thứ nhất hoàn toàn giang thứ hai là bộ hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em và anh em có thể giữ tài giữ xỉu được 7 đến 80 phần trăm cho anh em Đấy, anh em đi lắc thì anh em hoàn toàn yên tâm về cái bộ hột tài xỉu này nó giúp cho anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng dù anh em đánh ở bất kỳ những cái sân chơi nào dù là sân chơi lớn hay là những cái đấu trường lớn C1 thì anh em vẫn giành chiến thắng với cái cách lắc này và cái bộ hồ tài xỉu này nhá. Đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái cách lắc và cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy thì anh em còn muốn tư vấn hay là còn muốn tìm hiểu những cái đồ chơi khác thì tôi cũng sẽ tư vấn cho anh em Đấy thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em xem video thì đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em